rồi Và nó là một chiếc máy rất là đặc biệt và hiếm người ta chú ý đến nó Nó chỉ có một chức năng đơn giản duy nhất Đó là bài vai Cái chữ bài vai là cái chữ mà anh em hay dùng đó còn tên khoa học của nó là cái gì lateral price price là một cái cơ chế không thể thiếu của vai khi mà bạn bị đau của chỏ khi bạn không thể press vai thì bạn cần phải rise bạn cần phải rise và chiếc máy này nó cho bạn một cơ chế rise tuyệt vời mà hai cục dumbbell không thể nào làm được cánh bướm hoàng hôn đó bài này nhớ chưa đây là chiếc máy tập rất tốt cho cơ chế Rise Bởi vì nó mới đáng giá 110 triệu Và hầu như là gym center nào Duy cũng trang bị cho nó Các bạn sẽ thấy rất hiếm chỗ có cái máy này Bạn nhìn vô cái máy này Chỉ có một vị trí chỉnh duy nhất thôi Đó là cái ghế Vậy thì chúng ta chỉnh làm sao Giống như bây giờ nè Duy ngồi Duy tập thử nè Cái cảm giác nó chưa được Nó chưa được đã lắm Thì ở trong cái máy này á nó không có khái niệm đúng và sai bài tập gì cũng đúng thôi chứ không gì sai đó nhưng mà duy chia sẻ kinh nghiệm của mình đó là bạn nên chỉnh ghế nó cao lên một chút cao lên một chút đó để cho cái tay của bạn nằm ở vị trí thấp nhất như vậy người của bạn nó kẹp như vậy lúc này bạn fry lên không cần fry cao như vậy chả cần chỉ cần fry như vậy thôi là đã cầu ngang thôi cái cô người mẫu này nhìn tướng thì rất là thô nhưng mà tập kỹ thuật khá là đúng rất là chắc để được có được cái body này cũng phải vô hàng dữ lắm và cái giá nó cũng ghê gớm lắm nên cô ta không thể tập sai được rất đơn giản phải không các bạn rất đơn giản chỉ có một chỗ chỉnh duy nhất thôi đó là cái chốt dưới đây ngồi kéo lên kéo xuống như bao cái máy khác hai con dây này bạn cầm vô đây bạn cầm vô đây cái tay của bạn vậy không được nha sai trọng tâm sai trọng tâm tập phải như vậy như vậy ok đó đúng không ưỡn cái bộ ngực vĩ đại của các bạn ra hai tay cặp sát người chân tựa rộng hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, ờ, trải nghiệm những series ờ.